nan nặng lệ kỳ mô na bằng mô sắc dịch khóc kích dô tô kỳ kỳ dịch su tô kỳ kỳ hàn khúc sung ban dịch su tô kỳ thầy na nghi Jesus si nan nhung cho kik zo cho ki ki Giêsu cho ki ki an tu sung pan Jesus cho ki nung ta hi Jesus nung que quer, eu te cumpriva, no te do fazes o que quiso. To que quis, isso to que quis, tu Cung xung quanh giây sự cầu kỳ